Nếu bạn đã được cấp visa đặc biệt, được phép nhập cảnh vào Đài Loan thì một vấn đề chú ý mà hiện tại trước khi nhập cảnh thì các bạn phải bắt buộc phải có phiếu xét nghiệm COVID-19. Và theo chỉ định của Trung tâm à, Bộ Y tế thì trên hệ thống của Việt Nam mình thì có các danh sách các à, bệnh viện được ờ, chỉ định xét nghiệm COVID-19. Tuy nhiên thì rất nhiều công dân công dân Việt Nam đến các bệnh viện này đều bị từ chối. Nên ngày hôm nay chúng tôi muốn uh, chia sẻ với các bạn là trước khi mà chúng ta có ý định đi xét nghiệm COVID-19 thì các bạn hãy à, đầu tiên hãy đến văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc để xin được giấy giới thiệu và chúng ta sẽ mang các giấy giới thiệu này đến các bệnh viện được chỉ định theo danh sách của Bộ Y tế và cũng có thể có rất nhiều trường hợp mà dù có cái giấy giới thiệu rồi thì các bệnh viện cũng vẫn từ chối cái việc uh, uh, xét nghiệm tại địa phương nên chúng ta cố gắng liên hệ các bệnh viện trong danh sách uh, của Bộ Y tế chỉ định. Và các bạn chú ý, kết quả xét nghiệm COVID-19 này thì chỉ được chấp nhận trong 48 giờ thôi. Nên là chúng ta hãy căn chỉnh thời gian nhập cảnh vào Đài Loan cho hợp lý để chúng ta là thực hiện xét nghiệm COVID-19. Xin cảm ơn.